Wow. Ya, mana mai tu tu dah mat. Wah, kau tu bang kau bang tambah lagi tadi lah, bang. Có ai <laughs> có phê dữ quá. Đây à. Ôi. Nó tạm bằng anh. Nó lượng như được, nó phê dữ quá nó nói rồi. lạ lạ ấy một trà chứ đấy cũng được đã bình tĩnh mà con tìm thấy không Đi thật nha. Vào đi. Này này này này. Oh. Ý sang không? 로인다. 완전 완전. 왜, 왜, 저거 나와, 저거 나와, 저거 나와. 에이. 에이, 에이, 왜? 놀라워, 놀라워.